ở bài số 2 này mình sẽ viết số và cô sẽ hướng dẫn các bạn viết số sao cho không bị nhầm lẫn các số với nhau à, ở đây chúng mình có rất là nhiều hàng lớp với nhau vậy nên là cô sẽ hướng dẫn viết bằng một cách rất là dễ đầu tiên mình có câu A 5 triệu mình ghi 5 triệu sau số 5 mà triệu thì sẽ là 6 chữ số 0 cộng với 700 nghìn mình sẽ ghi là 700 sau số nghìn sẽ ra ba chữ số 0 cộng với 60 nghìn 60 là 60 nghìn ba chữ số 0 cộng với 300 cộng với 40 là 40 và cộng 2 vậy thì mình được số này bằng 5 triệu 700 342 5 triệu 760 nghìn đúng không ạ 342 đây là số chúng ta cần tìm được chưa các bạn đã rõ chưa vậy tương tự câu B câu C câu D các bạn có thể dừng máy và làm tiếp rồi bạn nào làm xong có thể tiếp tục tiếp tục ở đây mình có 5 triệu 5 1 2 3 4 5 6 số 0 cộng với 700 nghìn 700 nghìn thì mình thêm 3 số 0 cộng với 6 nghìn 6 ở đây 3 chữ số 0 cộng 300 cộng 4 chục là 40 và cộng 2 vậy thì mình bằng 5 706.000 706 nghìn đấy 342 Được chưa Các bạn đã biết cách làm chưa Mình tiếp tục sang câu C nhé Ở câu C mình có 50 triệu là được 50 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cộng với